và anh em cũng đã gần vào bờ thành công thì uh, tôi rất là mừng cho anh em thì uh, tiếp tục đi vào chủ đề chính thì uh, tôi sẽ lại giới thiệu những cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em đi chơi thì cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em đi lắc ở dòng sới ấy, thì uh, nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu khi anh em mua và nhận được cái bộ hột này thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em này và anh em có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em cái bộ hột này tôi đảm bảo và dám chắc cho anh em rằng là bộ hột hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé bộ hột này lắc bằng tài nghệ anh em nhé đó thì tôi có thể đảm bảo và ăn thua trẻ hột cho anh em luôn đó thì những cái bộ hột này cơ sở bên tôi dùng cái tâm huyết để làm cho anh em những cái bộ hột nó cực kỳ là hay và lắc ở sòng giới luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng nó phải lên đến 7 80 phần trăm cho anh em thì làm cái bộ hột này ra nó không phải là đơn giản anh em nhé đó thì ờ, cái bộ hột này khi anh em ờ, lắc ấy thì ờ, nó sẽ đi đều cho anh em đúng không ạ đó, và anh em có thể lắc cái bộ này đi theo ý muốn thì tôi sẽ bỏ qua cái phần tăng tích của cái bộ hột này anh em thì anh em lên cơ sở tôi sẽ test cho anh em đầy đủ tăng tích thì tôi sẽ bỏ qua để tránh là mất thời gian của anh em để anh em xem cái độ hiệu quả cũng như tỷ lệ chuẩn xác của cái bộ hột này anh em nhé thì ở đây nó chính là những cái nắp chợ mà tôi dán vào cho nó đẹp anh em đảm bảo và cam kết với anh em hoàn toàn là không có một tăng tích gì cả nắp chén dĩa cũng hoàn toàn là chợ anh em nhé đó thì tôi lấy bất bất kỳ một cái ở trong này tôi test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì bây giờ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của nó này 662 tải đúng không em xuống xỉu đúng không ạ 115 lên tài 446 đúng không ạ Đó, xuống xỉu luôn đúng không anh em 145 bộ hột đi cực kỳ là đều và cái bộ hột này đi rất là khôn anh em nhé Đó, nhưng anh em tay con và thầy thợ không thể nào đoán được bên trong nó sẽ về tài hay là về xỉu 336 tài đúng không anh em 223 xuống xỉu luôn đúng không ạ thì anh em cũng vừa thấy rồi tôi đã test cho anh em vài chén của cái tỷ lệ đi đều của bộ hột này và bây giờ tôi sẽ giữ tài giữ xỉu theo ý muốn cho anh em cảm nhận anh em nhé xỉu đúng không anh em tiếp tục là xỉu thì giữ luôn xỉu cho anh em này đó, vẫn là xỉu tiếp anh em nhé đó một ba bốn đúng anh em cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé đó một hai ba đó thì đây nó chính là cái bộ tài xỉu 2020 độc quyền của bên cơ sở bên tôi và cái cách lắc cũng như vậy anh em nhé nó chỉ có một mình cơ sở bên tôi mới có cái bộ tài xỉu 2020 này đó, thì anh em mua hàng ở bất cứ đâu anh em à, tránh tình trạng là anh em sẽ bị à, lừa anh em nhé đó. đó thì chén này lên tài này 346 thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé báo anh em bão ngũ đó thì cái bộ hồn này nãy giờ anh em cũng để ý rằng là nó lên đôi rất là nhiều đúng không anh em lên đôi rất là nhiều và cái bộ hồn này tỷ lệ lên bão của nó rất là cao đó thì anh em đi lắc ở sòng sới ấy, những cái chén bão như thế này cực kỳ là có lợi cho anh em và anh em rất cần thiết để có những cái chén bão như thế này anh em nhé tiếp tục test cho anh em giữ tài 662 đúng không ạ 356 vẫn tiếp tục là tài 456 tứ ngũ thiên này anh em Đó, vẫn là tài tiếp test cho anh em một chén giữ tài cuối cùng Đó, thì chén này nó nhảy xuống xỉu của anh em nhé Đó, thì à, coi như đây nó chính là cái chén phản đi Đó. thì à, anh em cũng biết không có cái bộ hột nào không tăng không tích mà nó chuẩn cho anh em đến 100% cả Đó, cái gì thì nó có cái tỷ lệ phản của nó thôi Đó. thì à, anh em có nhu cầu mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì à, anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em có thể kết bạn Zalo gọi bất cứ khi nào anh em cần Đó. thì anh em ở gần cơ sở bên tôi ấy, cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây có thể lên được trực tiếp cơ sở để anh em mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này và anh em học cái cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột đi theo ý muốn nó sẽ hiệu quả hơn anh em nhé thì à, thời lượng video cũng không cho phép nhiều thì à, cái video này tôi sẽ làm đến đây thôi hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo hứa hẹn với anh em rằng là sẽ có những cái bộ đồ chơi mới nhất 2020 về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp và luôn luôn là mang lại cái độ hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé